Dương Tiêu Hà xin thay mặt đại dương tuyên bố dương mệnh Trước đây Bảo Tần vô đạo Bá tánh khốn cùng Hôm nay hạng vũ lại bắt trước dông tần Tàn sát hàm dương Thiêu rụi A Phòng Tùy tiện làm càng Trời giận người quán Từ cổ chí kim Giặc tới nước loạn Đều có quân đội khởi binh giết trừ vô đạo Hôm nay Chúa công chúng ta Lập đàn ở ngay tại đây Báo cáo với Hoàng Thiên Thượng Đế Hậu sĩ thần nguyên Chọn đại tướng quân Thống lĩnh ba quân Chinh phạt nghịch tặc Bình định thiên hạ Bảo vệ Lê Dân Bá Tánh Mời Hán Dương tuyên bố người được chọn làm đại tướng quân Hàng tính lên đây Ngươi lên đây Phụng mệnh đại dương Trao cho tướng quân Một cung tên màu đỏ Hả à. Ngươi lên đây Hùng mệnh đại dương Trao cho tướng quân kích lên đây Sao lại là hắn chứ Tên tiểu tử đó là ai Thầy biết hắn lại, Hắn chính là kẻ phản tặc đánh nhau trong quán rượu mấy hôm trước Chú Bột Tại sao lúc đó người không xử hắn luôn cho rồi Ai vậy Người đó là ai vậy Phải Tên đó là ai vậy Tôi nhớ rằng Kể từ hôm nay Ngươi sẽ là thống soái bao quân của doanh trại quân Hán Ta phong ngươi làm đại tướng quân Hàng chính Liệt cút khỏi đó cho ta Nè dạ, Tiểu tử kia ngươi dựa vào cái gì làm đại tướng quân chứ Ai đó ngươi là tên gián tạp Làm đại tướng quân dựa vào gì mà làm quân ờ, xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi họ xuống đi họ xuống đi xuống đi xuống đi ngươi là cái thá gì xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi cái tên nhảy lên xuống đi họ xuống đi mau xuống đi cái tên nhảy lên xuống đi ngươi là cái thá gì chứ thì xuống đi chú công chuyện này ờ, chẳng phải ông nói là hắn làm được sao Ta cũng muốn xem thử xuống đi. có thu phục được không Xuống, xuống đi, xuống đi, xuống đi Xuống đi à, Bảo xuống đi, tao nhảy đánh kia Xuống, xuống đi, đi. tao nhảy rồi kia Bảo xuống đi, tao nhảy đánh kia Xuống đi Xuống đi, ông cũng xuống cho tao Xuống đi Bảo xuống đi Mời xuống đi Cút xuống cho ta Ông nhảy đánh Ngồi đi Ngồi lên Xuống đi Ông cút xuống đi Xuống đi Xuống đi Xuống đi Tao nhảy lên Ông xuống đi Cút xuống cho ta Màu cút xuống, xuống, xuống đi Xuống đi Xuống đi xuống đi Cái tên dễ Xuống đi Bọn ta không phục Ngươi là tên gian tặc Bọn ta không phục Bọn ta không phục đi Bọn ta không phục đâu Bọn ta không phục đi Xuống đi Bọn ta không phục ta là hàng tính Chắc là các vị cũng nghe nói rồi Hôm nay đại dương phong ta làm đại tướng quân Các tướng quân cảm thấy không phục Nếu đã như vậy các vị lên đây chém ta ở trước mặt của mọi người đi Thằng tính Người mau giao ấn phù ra đây đi Ta nói người biết Đừng dở trò đó với ta Người mau cút xuống đi Bọn ta không phục đó Người mau cút xuống đi Cút Bọn xuống ta không phục ngươi Xuống đi Mau giao ấn phù ra đây Người cút đi cút cho ta đi. Mau xuống đi Bọn ta không phục ngươi Xuống đi Cút xuống đi Không nghe theo lệnh của ta các vị muốn nghe lệnh của ai đi Bọn ta chỉ nghe lệnh của Hán Dương Bọn ta nghe lệnh của Hán Dương Không nghe lệnh của Hán Dương thôi Không nghe lệnh của Hán Dương Xuống đi chỉ nghe lệnh của Hán Dương thôi cho ta Cút xuống đi Cút xuống đi Bọn ta nghe lệnh của Hán Dương xuống cho ta Nếu ta xuống Các ngươi ai muốn ngồi vào vị trí này Ai ngồi cũng xứng hơn ngươi Ai cũng ngồi xứng đáng hơn ngươi hơn ngươi hết á Người cút xuống cho ta Người xứng đáng sao Các người đều thấy mình đủ năng lực gánh trọng trách này Các người ai có thể làm được trận tất thắng Công tất được Bọn ta ai cũng đi. làm được hết Người có làm được không? xuống đi xuống ừ, đi xuống, đi xuống đi Người được sao Ta nhất định không phục Vị tướng quân này Ở trong quân ngài đảm nhận chức gì Trung quân hộ vệ Ờ Trên đường đi tới Nam Trịnh Binh sĩ chạy trốn Mỗi doanh trại quân số giảm một phần ba Vậy ngài đáng tội gì à. Nè còn vị tướng quân kia Ngài làm chức gì ở trong quân <laughs> Ta hả Ai mà không biết Phàn khoái ta là quan tiên hành Bao nhiêu trận đánh hả? Biết bao nhiêu thành lũy ta là người tiên phong Đánh tương thành là ngài sao Trận đánh tương thành Một mình quân của ngài Đánh lâu không thắng Cuối cùng vẫn là đại dương phải đích thân ra trận Mới đánh được tương thành Ta chuyện đó <laughs> Ngài làm được đại tướng quân không Hừ. Ý, còn ngài Ta là đốc sát Cho ngài mười vạn đại quân Ngài điều phối thế nào Làm hết năng lực Làm hết năng lực như thế nào mười vạn đại quân Thì cần bao nhiêu bộ binh Bao nhiêu kỵ binh Bao nhiêu binh quân nhu Bao nhiêu binh cung nỏ Mã phu, quả phu, y phu Bao nhiêu người làm tiên phong Bao nhiêu người làm hậu bị Ngài tính toán chưa Đương nhiên tao có tính toán rồi 20 vạn 100 vạn thì sao Vậy thì ngươi sẽ điều phối như thế nào Ta chỉ cần 10 tướng quân nghe theo mệnh lệnh của ta Thì có thể thống soái 100 vạn đại quân Ngươi chịu khoác lác Hừ Ta là đại tướng quân Không phải người cầm quân Mà là người cầm tướng Trà thiên văn quan sát địa thế Thông thạo binh pháp túc trí đào mưu Nói phải làm, làm quyết đoán Thưởng phạt phân minh Ra lệnh phải làm Các người Có ai phù hợp với yêu cầu đó hay không hả? Ờ, gì? Ờ, Cho dù bọn ta không được Người làm sao chứng minh mình làm được Phải đó, phải, phải đó, đó, phải đó. Nếu như phải ngươi đưa được bọn ta qua Nam Trịnh đánh bại hạng vũ nếu như ngươi làm được Bọn ta sẽ phục ngươi Đúng, ừ, đúng, sẽ phục ngươi. Làm được sẽ phục ngươi. Nếu làm được sẽ phục ngươi, làm đi. Ngươi làm được sẽ phục Ngươi làm đi. Làm đi. Làm đi. Nội đức thầy. Hôm nay đại dương phong ta làm đại tướng quân Thanh kiếm đang ở trong tay của ta cũng giống như treo cao trên đầu ta Làm được hay không Không phải chỉ nói bằng miệng Vì sao đại dương phong ta làm đại tướng quân Ta không cần phải giải thích với tất cả mọi người Nếu nhìn lầm ta đó là chuyện của đại dương Kẻ làm thần tử Lẽ nào lại không làm theo ý chỉ của đại dương Hàng tín đảm nhận trọng trách này Hiểu rất rõ sự an nguy của toàn quân vừa bước đi trên băng Hàng tín quyết tâm Không vì tình thế nguy nan Mà có sự suy nghĩ làm liều Không vì thân phận tôn quý Mà coi thường người khác Không vì độc đoán ích kỷ mà tư mưu phản chúng Không vì tướng sĩ phục mệnh Mà coi như chuyện vui Hàng tín nguyện đồng cam cộng khổ với các tướng sĩ Mong các tướng sĩ dốc sức tương trợ Xin các tướng quân nhận một bái của hàng tín Hôm nay phong tướng Tuyên bố khắp thiên hạ Chuyện ở trong quân Phía trên là trời Phía dưới là vực Đều do hàng tính ta xử lý Ta có trách nhiệm với đại dương Các người có trách nhiệm với ta Nếu ta tắt trách Sẽ có đại dương xử lý ta Nhưng trước khi xử lý ta Ta sẽ xử lý tất cả những người không nghe lệnh của ta Cho dù họ hàng người thân của đại dương ta đều xử hết có nó trong tay Ta nhất định sẽ làm được Nhất định sẽ làm được Tiêu Hà Thay hàng tính đại tướng quân Tuyên đọc quân lệnh Một Cua chiên không tiến Giống trống không lui Dương cờ không đứng lên Hạ cờ không ngồi xuống Đáng tội làm chậm bước quân Vi phạm chém đầu Hai Hô không lên tiếng Điểm danh không thấy Quá hạn không về Phá hoại kỷ luật Sẽ phạm tội khi quân Vi phạm chém đầu